hay lý cho nó nhưng chỉ tông chân kia li do lý cho thêm mà lo, con con cái là tôi tôi cũng gì chỉ do có lại y lệ sư của trong những chấm hương sư hà mơ của cơ to bên hương nó ô lý cha cũng cha tờ tông một tuần hằng đại tiên nó khởi tông đại thay châu ở ti lâu to giờ hơi tiền chỉ do có tổ kia lo nhưng yếu chủ do có cho năng một to sư chỉ do của những chỉ tao tôi thấy tiền li của những chỉ bao của chỉ tao cho năng thêm một tuần hằng vì tôi siêu thiên, họ còn chẳng cụ theo có tôi cũng chỉ là lúc nào cũng chỉ tôi cả tao có tan tan chỉ có tôi thêm một cái cho chỉ là tàu phản tết tôi chỉ tôi sẽ hàng tôi nên ngồi vô tao tàu nữ nhân chế tôi nên ra đi liền khi tôi nên nào nữ nhưng vô chỉ cũng bảo bắt thôi liền tiêu thiên như có chẳng xa tới cái nhà ban thế thì cái chủ quốc chả hề lúc thời gian từ tôi là miễn chúng muốn chết sao kia đi lúc nào cũng chỉ tôi cả tao miễn chúng muốn đang được cho ơi chúng kia nè đang đâu cũng có chẳng 달리 따라 주인장 싸우는 싸. 그때 그때 좀. 세티안 그때 이렇게 뭐. tao kia ly vô vô mua vô chủ mua kìa cứ cái chiếc kia mua cái chiếc kia mua không gì chua cái chiếc kia mua Inu tiêu quý chủ tua cả tàu siêu thiên khi này bao niên tàu Bao cả tàu kén chỉ xe rồi tí lô vô cho họ vô chậu tôi nữa mà lo vô chẳng chơi được khe đi một thia nếu như vô chuột khe liền vô đi nó có thi vô chậu tôi nữa nó lo có quên thâu kẻ thâu chơi hứng lại có bộ phong vua thu giờ nay sợ cho cao sư nhớ chồng ở xe rồng cho dân vô khe đi một thia tiền bộ lý dù chắc ăn thì tay mong cho dùng cao sư nhưng tàu xe tôi cũng nhưng vô chỉ phút có tôi nâng gì lỡ lấy giờ số tôi tôi ư lý nó có chẳng chơi lấy rong thế lo ta chỉ là tôi chỉ tao lấy chặt đâu của lý này, có, tao cho có gì một cái tên nào tôi nông này tao đi mua là nếu chúng một khe là tôi tôi ư sư của em mua tôi cả tao nữa rồi thì có chúng tôi nâng gì thia có vô chỉ giờ của niệm gì lỡ có. chả có lúc xe vô trong tay bảo lì nó có trong lì lần tới tiên nè có gì nữ giới tôi nâng ở dành phong rơi mua chỉ chỉ cho lưu tư phong nhỏ cho lúc xe hờn bà nữ nhiều muốn thiệt tay bằng lo cho của ta lì thằng ta ưu tàu sĩ chả sĩ chê ta lì sư ta sĩ nói gì sai co mà có gì trong có có tiền ta người thì tao không bây giờ chỉ trời tôi nên muốn gì là Ta sẽ yêu tao khẽ tàn đàn nào mù Chú chua là ưu mùa Mở tay mừng lo lo Mở tay mừng cái gì Nước tù đi chả tao có Khẽ lo Thật chứ Ta xin nó cũng có ai châu à Anh với thế Lý sẽ thành người nhỏ lo Hả Cái nhỏ có từ Cái nhỏ đâu tại nó vẫn hồ sạc của cô Ủa nó chỉ đen ở bên nào xưa Thật chứ Trời cứ tiêu nó cũng ok Trời nó phải mất tù tù ta 저저 꿀을 때 캐디 러스가 터주. liệu lo lên nên chuyên môn đó chỉ có sao chỉ cho cái phiền thiêng nên cho tù chỉ lim nông của sông nên chỉ lim một cái chéo sạc u nên cho tao sẽ thế này có là cho cu ừ, Oh, <laughs> Siêu Thiên Trở những Thiên một con tư tí kia Đại án là nó Vừa chúng một cái chơi được con vòng tí lần Có tua cho những đàn dân Tả chỉ nó lên từ đi bóng số lần Tả chỉ nó có thông ngọn hình số tù tù những vô lần Cú xa mà Nên chỉ để dẫn sư sử dụng đùa Vua cầu cú dẫn sư nào đó Con vòng sẵn rôn hút bơ tôi nâng tôi chẳng nên đỡ hù nữa nhau cụ chỉ ở thiền do hà tiệt xá tổ kia là tôi cố sư <laughs> nè dân chỉ nhỏ do nè tú cơ ngô lý tiệt xin nè dân ý chữ ô tô sư đâu mẹ nhỏ tệ có hai nó như trâu lợn tứ vị giờ của trong trong con trâu hàng lợn có thể lý thơ mỗi tuần hàng xếp hệ chỉ do nè lúc tiền gì châu bao sư hán hậu có lúc xếp chủ yếu có của đôi nhiệt tiền thế sao ô tú lòng cầu sư do hà tiệt chẳng chỉ thị xã thiên nọ thầu cơ như chủ đông nhà lý cú tạ xì nọ vừa trâu chỉ tỏ ô nước liền mu ly Cụ thọ hồi nãy không tì Dân sư lo chi dân Chị à? vâng. chăm bảo số Giòn Giờ cũng mà lên ta đến một đá tay Tuông cả 少一点，没有谁注意别给你弄。以后有我找有都看事，去草木里找里都。不用去用手，那要用力给力。木。好好木，别走开。那是走走走开，走开，走开。银河，银河，银河，银河，银河。哦，你看吗？就这头半天，你直接看了啊。哦，晕得了，不理解，干那么不是大招。 不错不错，摸了车车，有么不拉行李，有这这好要有了。要领那个古巴么明年咋着呢？哎，ก็ยังเสียวเทียนอันนี้มึงก็ตัวไปจากกูที่ชัวไปยังโอ้ยก็ให้ได้จีริก็มาล้อจุดชัวกันจีบ้านเนี่ยจ้านะเออชิดต่อเลยคือขโมยคือขโมยคือขโมยยังก็อุลิจันเลยมาล้อ cả chị chị lo nè ha cứ không mơ giờ có chị nói lên thì giờ ba mươi nhà tao cho nên mà câu đi trả lời nè ha chị cũng mà đi mua cái thứ không mơ anh nói chẳng xíu lần là sao mua đã chỉ nọ hả cú thế li ta thọ neo đa giòn tì thế cả ước một tao tải cái nào đó chỉ cái một rửa à? dạ là tao chơi sữa kia chỉ do hai tia cú cần nên một tua tả cú to xì nè cua dạ. tả của tụi mình đã thà lâu Giolino Ồ, ồ, ồ Giờ lấy chạy tiền. Thầu của ta tỏ chí hương hoa kho của lũ chế Xa chí sao lý hai tiền, tiền xeo tiền Nhưng gà là tôi bách chân năng Đã tôi xua tôi năng nó Giờ thì thầy của sư là thế tôi ta lời Giờ thì thầy của lên của sư Là thế tôi lên là ta lời Lý Hiền, Lý Hiền chắc là lý Cô lý chạy nhưng mà tôi bách chân năng tới trắng tâm bỏ lý nó Cô mà lấy một trắng tổng Sư số lúc mà làm bao Chậu tôi cả tao những gì mà sư thiền nữa Bao cuối đơn rồi là bê chồng cái tê tôi cứ cứ mỏ tệ ta lò cho cô hư cho nó sẽ cũ là đôi in hở hoa à. ờ ô cho nè ờ chúa cha ừ, chân gì luôn luôn nè tụi mình này anh cứ mà là học qua hư cho trò à? ờ tới phía có mình nhỏ cho cho cho cũng mà đi học ừ. ờ chỉ sao quá anh cứ mà ờ. à, gì luôn luôn đi gì lúc cái kia lý do <laughs> mình hơi giặc không phi ở chưa sang sắp lại ở luôn đồ mất đâu cơ bỏ tê tôi mình nhận gì lúc tam bỏ lino hạt chỉ sao đi hạt tiền được gì giờ giờ ít tôi nâng ủa in her cú thoát gì na ờ cái chị ta yêu thật gì cái dân hay do là sư hàn yêu nhớ nhớ 민영 지진요 여여도 민영 내놨지 xin ơi, xin ơi. tôm tôm lóc của hai trò, đi trả lại cho tôm lóc của hai trò. ờ xin ơi, xin ơi. bây giờ muốn đặt chuyện bỏ cho xin ơi. con khai sử dụng cái là sư cú nhân chứng khai sử dụng cái cô tự bỏ cái này của nó không muốn là na có thể thì cái sẽ dùng cái này tôi muốn thấy thì thì gì dùng cái nó nè tôi chỉ sao nó còn trái cho cô xin ơn dầu chả có thể xài lý con mà lo cứ ở lần thứ tàu xin lúc còn chết còn thôi là là dù lý chặt cũng chết cho tàu cao mà lo cụ thể in hữu nhưng chỉ tàu mới đã chỉ khe cơ sở sản năng đâu xin ừ còn thơ sẽ giờ kể lời xưng có dân thơ sẽ sẽ thêm trong thôi là xa xin lý thổ nữ bao cao lo mình nhưng chỉ tàu không sẽ một hướng lưỡi tù ly chỉ ta liên đời hai cái mấy in hữu lo dù thêm ba theo sai nữ đôi lý tù mơ sư còn chân cụ thêm mà ờ xin ừ sao kiến hữu của mất đầu cả lông đồ này nhiều bỏ thơ to có những chính chân cụ chơi lý lo xin ừ แต่ต้องมองในเฮตีกุ้ยลังซึ่งกูเฮตัวตัวเสียเทียนยอเชียยอก็ยอขี่จะขี่ตัวกูเสียเทียนจับปอให้เตียเอ้ยยอคือตีกงอีลวันลุงยอลีนในเทียต่อป้ากูให้จังเดือยังจีมันได้จีชิจุชวนเตลอลังยอให้เตียก็จนก็เชียยอเกเทียเจเจกูมาลิโอตูมุงเขาก็ก็ฮอนจังเสียเทียนเทียอ๋ออินเฮาก็จะทำมุงมียอกูจีรองจีชาตอนได้ต่อกาขอจังเทียวิ่งโน่นในหางนี้ก็ก็จีย้อนแต่นอง 别骂那些怕死羞涩乌。好。嗯，谁谁谁，你这个家伙好么不听？到东方，昨天是天女般月容，又不是今天可以弄得这么热闹。天窗还打知 nếu thế của những chúng mua cái phong nhân gì là nó nó có chúng mua gõ này tôi tôi bỏ chơi bao có dân chỗ đâu cũng chỉ thế là ta tôi chẳng cho cho bé thia tôi bỏ chơi lì siêu thiêng tụi này bọn này có trường hợp tụi ở phe tiêu tông phản tha có trường hợp ba thế thì thành nữa đó chuyện siêu Thiên có bây giờ thì nó nhớ không siêu hư tôi tôi chúng mua bỏ tha chăng là tao là yên lì lì này Ác ơi! Ác ơi! Ác ơi! Cái chìa khoa mình nha Ờ Cô thật gì Cô yếu Trái sửa Chỉ tàu Ờ Có mù gì lỡ Ờ Chị Cái gì chủ trí tôi Ờ Ờ Chị Áp ơi Ờ Trái sửa to Áp ơi chị Áp ơi Coi xong nơ Cô Ờ Ờ Ah. A phơi con tôi chị tao A phơi A phơi Tudo bem que eu te Silkia, de Chonai, Chageli A phơi A phơi, é. a phơi, a Siêu thiền Xin ơ Cụ thật Chi, Chỉ là cụ thật Tư. Lo hay chẳng nói dùng giống nông đi đã chứ mà lo Giờ hai tiêu thật gì xếp xếp bộ rồi là thuế à, yên chỉ sẽ lo rồi nè Mấy tu siêu thiền Khó Cú uôn nọ. Nếu mà thời ba đầu cao sư có bộ bao hai tiền rồi nó rất kinh chỉ xem được Cú thép lóc phải đường lo hay là vô đời chỉ tao rồi nè cụ bao cơ cụ bao cơ là mà nhưng chỉ chỉ nhau Cú dùng cái tay lên đời thia địa chỉ do thì ở tao chỉ tôi là nhiều chủ môn tụ tôi sư do ừ. thì là chỉ tôi thì ư cơ tôi chỉ sao hành chứ là có vô chủ môn cái chỉ kiếm một cái đấy lý đấy tao nè siêu thiên để tâm bằng của ta lưng thế là những bỏ trắng hay tiền đi tệ đi tớ phong thế tao giờ kể lời sư nếu như chỉ mua lúc xe tốn năng liều không chỉ tao sao tự nó lo lời giờ thì xua ra có tốn năng đâu lời giờ thì mua lời tốn năng bây giờ có tốn năng cho nó khi bị đi chơi lúc xe một tiếng cháo luôn tôi siêu thiên nhìn thấy chỉ thua ta chẳng tôi xong liền treo thế chỉ tao tao chẳng tao phân gì kia nữa chỉ sao hành thế là có hai tên tụi tôi của chị hiệp phong đang nó lo giờ đi chặt tiếc có sự cái cho chắn là trong cuộc sống in her แต่ว่าสิ่งเออหายย่อๆเลยลูกชีหันเดอกูจะยังสับเป้าเกนจีเชียซื้อกูต้องได้เชียอยู่เกเลยหายเตียก็จียอดตัวตัวกูตัวสีตัวกูยินสาจีจ้อลีหายเตียเนื้อยอดตัวป้าเชียชดเทียพวกใครกูตัวไม่ตู้รอรอแต่นั่นนี่ยังเกนบานแต่กูซื้อnhưng chỉ sao bỏ lỡ tôi sẽ kể trong kia ly cứ trong ly ý thức chưa sự chỉ nhau tôi là ý hờ tôi chỉ đi tôi cũng kia ngay tại tôi cũng ta xin nó chỉ đi tôi cũng kia nè hà bỏ kiến chỉ xuyên đó lo thấu thương mà lý khá tôi xin nó cũng mất siêu u là nhưng có lối xia của những các xe rong thì tiền mong bỏ đi cha dù muốn lúc gì bỏ đó lưng thức chỉ tao cho già nó khi hết tiền trong mong mới hết tiền luôn thôi ta chỉ cố chỉ ta bỏ cái lưng trên hơi rong gì là tất cả chỉ kiếm mong in her 부탁지나 저야 거기에 답변 받기수 저야 tiếp hô lòng kiên nên hôm mưa chỉ cho hai chân gì là à phải cái chỉ à. cho bông xe tan tan này để giao cô tô mòn cô mà đi xe xuống được rồi không vời vâng. Thôi cậu có tên trước đi Tên thật của ta mua lý sư Chào dù trong này chào là của như Cùng một tôi cậu ta sẽ thành rõ nè tu Là bóc của tên rõ trong các sư Trên mình nhạc nè Như chú được thân chữ của tao thôi, Đi chỗ tôi sư Như chú được cho của tao mẫu lịch cả Nó phải khán mô này, Chúng ta tao là thiêng Như chú tuôn của tao có chơi sư Còn chú bây giờ là chịu thiệt Thì những chuyên môn này Nhóm một cái chơi nhất đúng là Vô tư tuôn thôi. thuộc vào thế đẹp của trời rừng Nghĩa quân vô đi trả lời à, à, à, à. cụ ta tạo chậu su chi à. lần thứ cho tên à. anh gà lò <laughs> thế giờ bên nào sao sinh trong là tổ thơ ủng bố bên thế là cái nào thế chứ tổ thơ ủng bố giờ liên nên cho một để lòng nơi bố tôi thế à này là cũng là tổ thơ ủng bố tôi kê thế là thế chứ yên lo chỉ bảo để cái tuần này nó có thể tao là chân tao có tên cho là nó có giảm được gì thế à? ờ ý cho sư chỉ thả cho với chơi có ờ giờ li vô chân đâu tôn họ hai tia có lúc có tụi con nè yên hơi cái li nó là sa giờ ô li cha nó chỉ có một là thế à? còn nói nóiยังmất thả lo nên bé hàng giờ thọ nên chỉ sẵn đâu của nhau là bố cũng chụp bạc cái giờ hai li cha thia rồi hàng giờ linh tờ nếu tiếc siêu thiên cờ chỉ chỗ chỗ li cha nó giờ lo ổng giờ vì li cha có theo nu li nó từ vì giờ thì ta chỉ nói có tụi con nè từ một ra siêu thiên nhau là nè bố nhau Nữ muốn đó siêu thiệt nhá tao đi chán nò Nữ như ôi tao lên đá hở Nữ muốn đó siêu thiệt nhá thì tiền lọ Cô giờ thấy có đà cụ sư Cô chẳng hơi yếu đa câu tụi đã chi Tông tông hôn thôi là nò Cô cho tu chi tao bỏ siêu thiệt nhá rồi tao khư một chỗ Lỡ tí giờ thỏ nữ nọ Tiểu xì lỡ hợp bỏ In hợp bối tôi mình nhọ Đó siêu thiệt gỡ tao kiếm một lỡ In hợp nhưng mà không sự của nó địa lọ siêu thiệt nó lo lo do hay tụi mình nhỏ nữa lúc đó nửa giờ siêu thiệt tụi mình nhỏ in hờ thế siêu thiệt nên chúng mình phân nhẹ phê nâng lẻ cũng như chút tua cái tao nhé ăn trên mùa nó sư giờ lấy khe lò ta sẽ lấy nhau cái từ giờ lấy khe lò hàn chỉ sao mau sẽ cố giờ chủ trương cái tụi khăn tròn giờ lo ông tụi phân nhẹ tầng xe đang luôn muốn thở tay nhớ lên đây vừa cả cố xe xe tao chán nó cố nhìn cả xe tầng thì có trong cơ ta xin nào cũng tôi sẽ tới lúc gì là lúc chỉ nhìn non lúc chỉ nhập vào chơi thế à từ à, xin đi tôi chỉ muốn bằng sự sẽ tao xem theo lúc tao có luôn chưa lúc sai tao hay gì à sai tao hay gì à vô chúng cái tên là cái thằng vấn đề có bao tiền thì nhớ tao có tư lời nó lo chú chỉ bao cứ chú bao dùng cái tên đó đi chán nó giờ tiền dùng cái tên nó thiệt kì vô chúng tao là một xí lúc chú nhìn dễ hở qua đi chán nó mua tao cái cơ tiểu sĩ mà trên núi chỉ dọn minh chỉ sai trả có hơi chỉ cả giờ đi thiệt chỉ sao ô sư cú cả sẽ dụ đất trên đường của dân cả chúa yêu cần tay tao siêu thiên sư cho là chỉ tỏ bao cái gì chưa dù cả cú đất trên đường của tao siêu tàn trọ có hỏi tiền lo chúa yêu thì có cho ý là lục chi sư sở dụ dân tung cái á là của dân tôi dân rồng hàng dù hỏi tiền có những tiền nó chê, chỉ nên bắt ở trên lấy của hết nó Ah! Chỉ ta kêu mua ta xin nó bé tao ta lụt gì có tuần để ý sự hà nó giờ lên thì cho chùa chỉ bé giờ chỉ ra nữa nên chỉ chủ tụi nâng nên sẵn đây cho cụ giữ chú bố này, ô đi cho nâng đâu hù ờ thấy chú giờ mua tắm mà đã chú đi à chỉ sao đúng nâng tao thì chỉ sao một chỉ thấy mình đã trồng thứ xài đó cho cái ba cụ nè cho tôi chú sai hiểu và long xiển thiên có rong chỉ để sự của dân yêu trò lo lắng Ờ, à. À. Thơ chú ý sự hành, bé ở trời lý dưới lo trả lực dĩ sư Nhớ thơ xe cái này nè In her In her Chả tới ô này In her mua đồ khá tư nè chân siêu ưu mù la ô chân ô cấp ba sẽ hiểu to bên hôn nông luôn nâng tầm đê chân chuồn đê hàng ly chỉ có yêu chỉ muốn chỉ hào, là sẽ ưu muốn thay gì nào cứ chỉ thắt tha cú mà lên sẽ hiểu siêu ưu có trong đi trong ta liền lo xin ờ cú yêu chỉ chịu chuột siêu thiên nè là chỉ nông mù thọ có con sẽ hiểu được có trong in hờ theo lý cho có theo lý nó mà lo cú tôi hay là nè cú mà tôi sẽ cho nè anh tu do lý cho thiên vì giờ cô ta hay đón thả ra là ta chỉ quý chỉ muốn lấy tiền tiền được mua na giờ đi chào là cái liền cha nó hay mua lấy những chuyện gì đã chuyện ê ờ. nhớ lấy cha bây giờ muốn thiên nó khó tin nếu tôi khen chẳng tao mới ra tao chỉ ta lấy xe ủ chẳng mê cú sao mà nếu như vô chúng muốn chỉ tao đây 인후 헤세오티안 우준정은 때 구현 디아치 동네 ờ do lo à hôm nay lúc khứ nó bỏ xả tao nó cũng hồi ờ, là chỉ xả tao chỉ xả tao cú dân ô tô thôi già giờ tư thế thiết chế cú dân ô tô đi già lo cú thọ có thêm mấy nhất lo tư hai tiền hàng giàu nó nè chỉ bao chả tay mua tay mua lo tết chẳng trôi được quá chỉ là kém mua kém mua các bà lại là chị tao thế chứ hợp lòng chuyển thành cả thế tại nên chất lý hàng giá trị giá lý hay tiền nhiều cho chỉ chọn nhà tam bảo lý nó tên lâu ít chỉ bị cho lười tiền trong tôi là chỉ muốn đủ chỉ sao cả thế nào hả à cái liền mà đi chợ làm cái gì vậy thì thế chứ này thế chứ không lòng chuyển tiền ít sự hà lo giờ rồi mà giờ nhân đi tới đó kem bà trời chút nữa kem bà trời chút nữa là lên ờ, xin ơn chứ sẽ phải kiếm mình thìa quên đi cô hay nói gió ừ. ờ Hãy subscribe cho kênh nên cái chủ lột của tầng tao lột vì chúng nên tổ chơi sư cho nên chủ nữa siêu thiên cú tôn họ sắp phải cho ít hà cú sao tiệc cái dục tôn đó nó cú khi là cá tôn thiệt con ta ít hà nhảy tôi nên muốn như thế sẽ lo ta chỉ cho hai tiền nhiều môn hôn nọ thiên nhiều lần tiền nó nhận được tiền kiếm bạc sư do ta xử lúc này giờ ta lo nhưng chỉ tao muốn nên có sẽ chỉ tao nên lên nó kia lý cú sao hai tiền đó nó tôi khen ta chỉ nó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 hai chân nên bôi cho yên năng là chỉ yêu yêu lý chân họ ô tô lên nó đâu nè tu chính sai luôn tu chính sai các cái kẻ bà lý bôi yêu in hờ có chỉ sao ô xe cô họ nói đâu có mà xe cô nhưng bao rong ta chỉ cô thọ có ô xe tiền tiền có chỉ sao xe mà cha nó nữa cho kẻ bà tới lọt sao là nữa tới cho chồng thứ sau là nè giờ hai tiếng có dùng một chút lý nó muốn sẽ trả lời một cái cái sau rồi nè anh tu tới xí nó chồng thứ giờ hai tiếng nè uống khăn đó nè nè vô trong đề còn đợi chị tới mình hay giả lòng gì xứ có phụ bao tiền xí của tiếng u ui chị lý vô nhớ tôi gì lý nó nhưng chị đâu kia lý sáng hết rồi nửa bao hai tiếng thì tao xếp hết sẽ lý hiểm một đi trả đâu ư cái chuyện đó cụ đã có một sự bên mà lịch sử ban thế chủ gì cho cho thằng đó tới cái vô lý cho lo nhưng tôi nhận bác co cho các mula thế sẽ được chủ rong lý chế năng sư xin ông một con sâu linh đàn gì là khi lý chúa đâu cụ sẽ có linh nó có bảo nó là nó. Tapi kamu kok tila Sejulita cijong hàng lần Nujulita, teka cijak kamu Tên nhà của sa cijong đã thơ có ra gì thiên Ôi, của tôi chơi bùi yên rong lì nông Của yêu hai đã chi, chỉ mà sa mà hay Của thọ gì nông Chỉ sao hai lý con Tên nhà vị của cijong sư Nhớ lì, có chỉ thiệt cho của lần Có thể xíu u, trở cá lần đất bên nhau nông um ừ, ô lì <laughs> Nhớ lì ta chơi của cho xe là Ồ, nhớ thiệt à? Bà ta của tôi kể lần đó Của tôi nói khó sao xử lo hàng sao sự vậy sự hàng cho trong phiên tên ta cho nó cho nó mất sao tệ sao ta lại bây giờ nè tôi bảo là lo ta chỉ cố sắm mà khó ta mang nó như chúng mới đã chịu chùa chùa chúng mới đã chịu mà nếu như ít nữa tăng chế chỉ ta lên đã mua lúc chỉ lo hà cũng như chính trang tiền nếu trong tay trong lên đã kia liền cũng chẳng tao hai tiền à. khó ta mang nó như chúng mới đã chịu, có sao giờ kia lỡ nó giờ kiếm bà đâu chứ cứ chỉ bảo, ta chỉ nói nó nhớ họ luôn buông nhưng chúng mới đã sao dụ ở phèn gì ta chỉ nói giờ nướng ba tao tu lớn xứ như liền đã nè tôi bỏ nữa là nếu trong cao trên năng thế lo do lỡ sao chỉ cho tiền đi muốn nuôi nó thia quý chú tao muốn sao? cho sẽ cho tiền là cho đâu ờ, tao cho xin nữa có chỉ sao muốn ha ờ xin nữa cho cái chỉ cho mình nhiều muốn đây vừa cho xin nữa làm muốn chạy chạy nữa chỉ tao mày ừ. nó mở lại ờ bên muốn nó mở ra anh nhớ đừng để nó ít sư hàng lúc trông ho chỉ được cái nhau nó nhau hồng chả có gì tôi trong luôn đi hey chả có chơi hai luôn có tôi hiểu thứ năng hai luôn khả thăng hàng này hả lắm có lúc như chế phải liên hệ tiền trả tôi năng tầm mua đồ của thứ ta là giờ chỉ cho hai tiền tôi nói rồi con cũng như muốn nói rồi nó thiên ồ oh, cô bảo là Lý nó cũng kiếm bà <laughs> rồi chua lắm Luôn tung một không một thế thiên lý Quý giá chỉ cho thì tôi nó sẽ phải chơi lý hết chế đô rồng co Dù mua cho nó rồi lý nó thế Xin đỡ Thôi Chú to là Có chỉ cho hành gì Quý nhân nhiều chủ hay Tôi nó rồng lý nương đó Giờ hãy tiêu chế nên không ăn tôi nó chế là những chú bọn nó rất kế thầu lý Siêu thiền Siêu thiền, cụ thật gì thế Thật gì Hả, có bao thật gì thế đó Cú xa tiệt chỉ sao lúa chú lý cơ rong đua Xia Thiên, Cú bảo tiệt của chọn đau hàng lòng Cú tao chỉ số là chú ý Chỉ chọn cho nên nhân được quý xa Thọc cơ Cú cú chỉ tao đã chỉ Thọc cơ giả lúc tỷ phút được cú thiệt Xin ơn hay do lòng Cho kênh bà cho chua lòng Kênh bà cho chua là tiệt tiệt Cơ chỉ sao là hài hài Cho nó nên lý thao hàng lòng Xia thiệt Cú giờ thì nên lý thao hàng lòng Giờ lý cha lo ư thứ giờ thư tỷ cổng ấy lúc ba lông chú bao hãy tiệc cái giờ từ nương mới đây xuyên tôi chú bao của sư siêu thiên cứ chỉ xoắn trong nương chỉ sơ chỉ nên ra tao con siêu thiên siêu thiên chú bao cho hãy tiệc cứ dùng một thảo tao con đầu hàng lời chỉ chỉ nhau có giặt chỉ cho cú ta suy cú cứ chỉ gì lời tiệc rồi giờ các cả ba tao của tao của sư của tôi dành không bỏ của tôi khưng nhưng bảo ô chơi già đời của gia kiệt thời giá tao qua của tao ô thao lòng siêu thiên muốn được chờ phụ được cụ thiên à sao thế cụ thao cái dầu sư các cô khoan trong Cơ chị thong lỗi tương gì là Ngu Ý chỉ lên ờ, mù Xin ở Cơ dụ ở đó chị Nếu như cơ sở thì cơ dụ bán này nó Mù Ý chỉ lên mù nè nữa giờ có tiền tiền lo cái tôi sẽ của lời tiền nhớ lời làm ăn cũng sao từ tôi sẽ hai tiền có họ tao sẽ kèm bà trong đi chàng có những sao chỉ tao đi hai tiền có những chỉ muốn nhớ cho chỉ tao đi nó kia đi bây giờ cũng bao hai tiền cũng sao kèm bà tao chưa là yên hơn có lời dây cuồng cũng cho con hàng đi cũng sao sai có lần dây mua cả chân căng có chỉ tao cho là hai rong chỉ nào mù nghĩ chuyện cho cái rong gì là yên hơn rồi nó cứ sau lấy tiền họ có giá trị đâu cũng thế nào giá trị đâu con nó lo yêu chỉ vì nên chúng muốn thấy cơ xếp phải xếp lấy hiệp tôi cũng gì tôi chỉ cứ yêu sao sao nữ tụi mình nhổ giờ lúc gì bút đâu có là tao căng có hai tiền Đời coi giờ ưu tụi mình nhổ nó lọ, cho là cho cô sai cho là cho cô sai cho là cho cô sai nữa ha ờ siêu u có chỉ sao con chỉ sao con này chỉ sao con siêu u ưu tụi mình nhổ mua siêu u nó lọ, giờ lên đó chê nên cứ giờ ít tụi tu in hờ cứ cho là cho cô sai mua chê lấy cơ có lúc còn đâu cái tôi chỉ tay nếu có tụi mình nhổ tôi chẳng muốn chém một thó trách nữa thế nào không tin hờ chỉ tao chơi đủ lý cơ mà cơ bọn nó tôi tụi mình nhổ tôi qua trên jelly riêng nhân giả lăng tụi tua siêu u các chính nhân đàn ông chỉ thó các thế in hờ siêu u in hờ in hờ ta chỉ nào cũng thật sự cho nên nó là chơi cũng tiêu nhá trên đây thọ có một cái tụi mình nhổ đâu cũng sẽ in mua giờ thì cũng tôi là cái dùng sẽ tin mua là in hờ cũng thọ các thế là mà thọ cả cú tao tỏ của tôi nhỏ im hồ ăn đây thọ của tôi in thở sử dụng trong đi chả lo quý nhân là xí đó in thở in thở Một lòng 咯， <laughs> 没咯，我再做一遍，不行。关键中大特呀，电器东西好好羡慕，电器有的这里，好贵哩喏。